bữa đó em ngủ em sợ em ngủ với mẹ em sợ quá em không dám ngủ cái sáng mày biết em là em ngủ không được cái mẹ nói chồng à, à tối tháng thúy nó ngủ không được thôi mấy giờ tối này á ờ, <laughs> cho em ngủ với chồng em đi trời đất ơi <laughs> mẹ, dạ, tạo điều kiện cho em á cho nên em tới luôn à, <laughs> mẹ tối đó mẹ có dặn á mẹ dặn với chồng là cho ngủ chung thôi chứ đừng có làm gì con người ta hết nha dạ. lúc đó chồng em đang học nghề cái ờ, ba mới nói giờ đang học nghề vậy á thôi con thương rồi con gắng đợi hai năm nữa được không nói dạ được ờ, con đợi được chứ là con cũng còn nhỏ nữa con chưa có muốn lập gia đình sớm xong rồi ờ, lên đâu được 3 tháng à cái bầu luôn <laughs> tại mẹ Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, 56 tuổi ở Kiên Giang Kiên Giang mình đẹp làm sao <laughs> Ai cũng đẹp, ai ai cũng, cũng đẹp, đẹp. <laughs> dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. dạ xin chào chú là quyền linh với chị à, linh lộc với toàn bộ khán giả em tên là lê ngọc triều năm nay em 27 tuổi em à, đến từ phú yên phú à, yên. ngọc à, ngọc dạ. triều là tên trong giấy tờ còn ở ngoài thì gọi là thúy mà mình Hay làm à. dâu của mẹ bao lâu rồi ha dạ, em làm dâu của mẹ 8 năm là làm dâu lúc 19 tuổi dạ đúng rồi wow nàng dâu trẻ quen chồng lúc mấy tuổi dạ chắc quen trước 2 năm là à, mới à, 17 yêu yêu chồng luôn là cưới chồng luôn chưa chưa kịp quen ai nữa ở ờ, trước à. kịp <laughs> chưa kịp quen ai nữa <laughs> ý thương quen ai chưa cũng nhiều rồi chưa cưới <laughs> mối duyên nào mà hai mẹ con mình quen biết nhau vậy à, em làm ở sài gòn á ra sài gòn làm và chồng cũng làm chung ở đó luôn rồi ờ, gặp nhau à thì lúc đó mình thấy con bé này nó cũng nhỏ xíu à ồ chút xíu à rồi nó con ơi mà con bé này nó nhỏ hơn con mà con có thương nó thiệt tình không nếu mà thương thì mẹ thì cha mẹ tới cưới mà nhìn thấy bé nó nhỏ quá không biết gia đình bên đó có ta có nhận để gả không nữa dạ nó rồi nó kêu là thì giờ cha mẹ tới đi là ta gả đó ra tới phú yên dạ, luôn ra tới phú yên luôn đường xá xa xôi vậy đi đi hai ngày á hai ngày luôn cái ờ, cái khúc đó là khúc sau còn cái khúc mà lúc mà em mới với nhà mẹ em á à. về chơi dưới thì cái uh, bữa đó em ngủ em sợ em ngủ với mẹ em sợ quá em không dám ngủ cái sáng mày biết em là em ngủ không được cái mẹ nói chồng à, à tối tháng thí nó ngủ không được thôi mấy à, tối này á <laughs> cho em ngủ với chồng em đi trời đất ơi <laughs> tạo điều kiện sao luôn mẹ, hả sao mẹ tạo điều kiện sớm mẹ, mẹ tạo điều kiện cho em á cho nên em ừ. tới luôn hả xong rồi cái tối đó cái bà chồng điện ờ, kêu lên nói à, hỏi chứ ờ, giờ ừ, con có thương chồng thiệt không nói mẹ nói chứ ờ, nó không thương nó theo kiệt về làm gì ừ cái nói à, dạ con thương thiệt cái lúc đó chồng em đang học nghề cái ba mới nói giờ đang học nghề vậy á thôi con thương thì con gắng đợi hai năm nữa được không nói, dạ được con đợi được chứ là con cũng còn nhỏ nữa con chưa có muốn lập gia đình sớm xong rồi lên đâu được 3 tháng à cái bầu luôn <laughs> tại mẹ tạo điều kiện mẹ tối đó mẹ có dặn đó mẹ dặn với chồng là cho ngủ chung thôi chứ đừng có làm gì con người ta hết nha <laughs> vậy mà con trai nó không nghe lời mẹ <laughs> nó thiệt là cãi cha cãi mẹ trăm đường con hư nhưng mà hiện tại là mình mấy bé rồi chị ha dạ em hai bé bé à. 7 tuổi rồi với con bé 22 ờ, tháng hai à. bé trai luôn à oh. chúc mừng luôn ha chưa có cưới mà ăn cơm trước cản là ông lấy cái kẹo ông dục luôn á <laughs> có không cô cái lúc mà con bé nó có bầu rồi thì à, hai vợ chồng nó lên trên long an đi làm nữa à. bắt đầu nó mới đầu thì thằng trai nó kêu là má ơi tới 30 tuổi con cưới vợ sau đi lên chảnh mới có vài tháng rồi nó kêu má ơi chắc con cưới vợ quá bắt đầu mình giật mình nó nói trời sau đó con nói là từ từ với cưới vợ mà sao giờ là đòi cưới gấp quá vậy nói hai vợ chồng lỡ có bầu rồi đó bắt đầu đi ra bên nhà anh xui thì anh xui ở ngoài thì anh không có biết giờ à. lên chương trình ba không biết Hết giấu đến bây giờ luôn giấu tới giờ luôn, luôn. chừng nào chương trình phát sóng ba mới biết dạ. dạ. lúc đó chương trình ba sẽ kiếm tới chương trình đầu tiên <laughs> dặn ba nói ba ờ, con đi chơi con đăng ký con cái mẹ ăn chơi này nè mà ừ, ba coi xong á người ta thì vui á chứ mà con biết ba sao nha ba đừng dặn con nha ủa nhưng mà vậy là sao nó hơi bị uh, mâu thuẫn chút xíu là sau khi cưới xong về là bao nhiêu lâu mình đẻ em em à, lúc mà em bắt đầu em biết có bầu là 7 tuần à. Và tới gần 4 tháng mẹ mới cưới tại vì uh, lúc dạ. đó mẹ chuẩn bị không có kịp vậy là cưới xong đẻ liền ông già sẽ biết cái lúc đó cái em sanh xong cái em em em mừng quá trời em cầm thoại lên gọi cho cha liền luôn nói à, cha ơi con sanh xong rồi em bé khỏe lắm cha cái cha nói chứ ủa gì kỳ vậy mới cưới mà gì xanh nhanh dữ vậy cái em sợ quá bắt xe sao cho mẹ em luôn cái mẹ ơi chết rồi ba con hỏi gì con không biết đừng trả lời cái mẹ giấu nói, đầu lòi đuôi ờ. mà ba em cũng không biết cái ba mẹ mới nói chứ ừ, tại vì cháu nó để đứa đầu á cho nên là thường là con so để sớm mà à sớm sớm quá hả? sớm một nửa luôn á mà mẹ nói à, nó xanh non mà bé nó khỏe nó không sao hết trời ơi trời ơi thấy thương không có bầu xong cái nói mẹ với cái mẹ sợ quá rồi luôn cái mẹ bắt xe lên liền luôn à. đi ra ngồi em đi 18 tiếng đồng hồ luôn mẹ không ngủ luôn mẹ nói với em là mẹ không dám ngủ luôn mẹ hồi hộp còn hơn là, là mẹ đi với chồng nữa mẹ sợ mẹ không dám ngủ luôn Ủa nhưng có bầu xong em sợ không lúc lúc chưa cưới mà dạ sợ chứ cái mẹ cũng nói là ờ, lúc mà gọi gì nói có bầu á cái mẹ dặn mẹ nói ờ, nói như uh, ờ, kiệt với uh, á đừng có, có suy nghĩ bài bạ nha để đó cho mẹ giải quyết cho đừng có sợ mà bỏ gì á mày sợ mày giận ừ. nhưng mà dưới quê nha là nếu mà có bầu trước khi cưới á là người ta không cho đi cổng chính luôn á nếu mà em mà đi sau bếp á là ba em nó nghi ngờ hỏi tại sao đúng rồi em Đây. mà đi cửa sau ba em khó vậy đó cho nên á, em em nói mẹ à, nếu mà con đi cửa sau á là ba con biết thì chết con nữa cái mẹ nói mẹ cho đi cửa trước luôn <laughs> tự nhiên đi người <laughs> bình thường không đi đi luôn coi như phá lệ luôn quan trọng nó thương nhau đúng không cô ừ. rồi sau cưới xong rồi về nhà rồi công việc rồi ờ, làm dâu nó có thuận lợi không về thì ờ, mẹ dễ quá cho nên là em ờ, cũng không làm gì đó về về cái ngủ nó tới 7 giờ em thất rồi mà em không có ra em hỏi anh ơi ra chứ mẹ mới về mà vậy lỡ mày la sao cái anh nói mẹ dễ lắm ngủ đi cái đợi <laughs> mẹ rửa xong chén bát hết rồi em mới ra trời giàu <laughs> tốt ghê luôn vậy ủa mà cô cũng không kêu luôn hả cô không cô không kêu tại vì ờ, thấy nó còn nhỏ quá tội nghiệp nó dạ. thôi để nó ngủ đi mình kiểu như mình làm quen rồi sau này làm dâu nó có nấu nướng có lo cho mẹ chồng gì không có nấu ăn lúc mà mình ờ, ở nhà thì mình nấu cho ăn còn ví dụ như mình mắc công chuyện gì mình đi đâu á thì cũng tự động nấu được phú yên thì nấu nó hơi mặn với lại ờ, cay à, nó dạ. sao phải không mà mình vẫn ăn được luôn vậy là cô dễ lắm á <laughs> nấu nấu ăn gì đó rồi em thì ăn cay dữ lắm em bữa nay cũng giả với nước mắm thiệt là cay lên mà ba mẹ thì ăn cay dừa thôi chứ cay quá không được mà em vẫn giả hoài đó mẹ nói con ăn bớt cay lại đi ăn cay quá đau tử đó nói nhưng mà con quen rồi con không, không, bớt được rồi lỡ mà bữa nào nấu cay quá rồi vẫn ăn luôn hả cô ăn luôn trời <laughs> ơi nhưng mà vậy thì hai mẹ con mình điểm gì là hợp nhau em chỉ sợ mẹ à, không hợp em thôi chứ à, em thấy mẹ dễ quá em thấy gì em cũng à, ừ. mẹ cũng thấy em hợp hết á mà em nói chung à? cái gì mẹ cũng không hợp nhưng mà thấy thương con dâu có hợp hết luôn ờ phải không cô ừ, thấy chưa ừ, đó đám cưới là ba mẹ là không có không có kịp chuẩn bị tiền bạc hết á tối à, bữa trước khi đám cưới á mẹ ba mẹ có nói với em là ừ, giờ ba mẹ gấp quá giờ ba mẹ chỉ à, mượn tiền á để mà mua quà cưới với em ừ. Dạ. sau đám cưới là ba mẹ cho ba mẹ mượn lại để ba mẹ à, lo trả nợ à. em cũng đồng ý nhưng mà đám cưới xong cái ba mẹ kêu lên ba em kêu là con gái có một lần à mà ba mẹ làm vậy á tội nghiệp con lắm nên thôi ba mẹ không lấy để nợ đó từ từ ba mẹ trả xong em cũng vô tư lắm em cũng không nghĩ gì đâu xong cái uh, thời gian sau á khoảng năm sau á cái uh, mẹ ờ, lấy sổ chấm công của ba ra cái mẹ coi mẹ nói với ba là à, công ông làm nhiêu đó đó là một năm mà là vừa đủ trả nợ luôn rồi đó không dư luôn á không là nói với ba thôi em không có nghe em không mẹ không thấy em đâu xong mẹ mới biết là ba làm một năm không công để mà trả nợ cho em một năm ba không có lãnh lương ba không có tháng nào ba cũng không không có biết là lương bao nhiêu đâu đợi tới cuối năm ba mới biết là lương ba được nhiêu đó vừa đủ trả nợ cho em thôi em thấy em thương ba mẹ lúc mà về thì thấy ba mẹ dễ rồi đã thương rồi nhưng mà cái khoảng cách ba vợ mẹ mẹ chồng thì nó cũng là nó phải ba mẹ mình phải hơn chút rồi nhưng mà khi mà biết được vậy đó là em thương mẹ em nhiều lắm ba em ạ ba mẹ nó hy sinh cho em như vậy có bao giờ em tâm sự với mẹ mà em khóc vì những điều này chưa em tại vì mẹ em dễ xúc động lắm em mà nói là mẹ em khóc liền luôn á đó, đó em mẹ khóc rồi đó nói. thấy chưa cứ lo cho con thôi chứ không có nghĩ gì cực khổ hay gì chứ cho à. nó ừ, lo cho gia đình nhưng có bao giờ con dâu làm mình buồn chưa không từ ngày cưới tới giờ thì không có chuyện gì để, để cho con dâu làm cho mình buồn đi theo chồng làm chứ Ờ, nó cũng kêu anh ơi sắp xếp về thăm mẹ nhớ mẹ quá em ở chung với mẹ mấy năm con e, con ở mẹ với mẹ là được năm mấy à có bầu xanh ờ, xong mà được 3 tháng là đi lên long an ở kiên kiên giang thì việc làm nó không có ổn định mấy dạ. rồi thằng trai nó với nói là thôi má ơi để con lên trên long an con kiếm việc công ty rồi con làm cái đó không phải mẹ đó. cái đó là không phải trên long an có gì con làm ừ. mà tại vì đợt đó em ở nhà với ờ, anh hai á có con á rồi mẹ ở nhà giữ á rồi em cũng phụ giữ nữa rồi mẹ đi làm cả đời cho em bữa đó ờ, bà nội nói với em câu em buồn này em mới đi <laughs> bà nội nói ờ, tại nít á nó quậy quá cái em mới nói chim sâu à con được có quậy con quậy quá là út út đánh con giờ cái nội bị hư mất rồi nội không có thấy được đâu rồi thấy mờ mờ cái cái mỗi lần nó lại gần em á cái nó, bà nội nói ừ, tránh xa nó ra đi ừ, coi chừng là đánh đó đánh bây giờ đó em em thấy em buồn rồi ờ, em mới nói chồng á là em đi đi lên đó em ở chứ em không ở nữa cái ngày em đi á cái bà nội mới nói với em nội nói là hồi bữa nội nhìn nội tính nội lúc này lúc nọ nội không biết nữa nên con đừng buồn nội chứ nội thương con lắm ừ, nội cũng nói với em vậy á cái em em nói dạ không đâu có nhận nội gì đâu nhưng mà trong bụng em á em nghĩ là nếu mà nội nói sớm chút nữa là con không đi đâu tại vì lúc đó em ờ, chồng em nộp công ty hết rồi nộp giấy tờ hết rồi nên phải đi em muốn ở với mẹ lắm tại vì giận bà nội dạ. giờ hết giận chưa dạ hết rồi giờ dạ, bình thường lúc đó nội cũng nói là ừ. con nội cũng biết là con giận nội vậy đó rồi nội cũng nói là con đừng có buồn nội ừ, cô cũng muốn lắm chứ ở gần gũi mình đặng mình chăm lo cho nó dễ hơn dạ. đó. cháu nội đâu tội nghiệp về đi nội đang chờ đó chồng em không có xuất hiện dạ chú quyền linh à, đọc lá thư này con cảm ơn ba má đã cho con có mặt trên cuộc đời này vì cuộc sống nên chú con phải xa ba má con hứa sẽ cố gắng làm vài năm nữa có tiền rồi con về sum họp gia đình để con lo cho ba má còn phần vợ đó em à anh rất là vui khi biết em lúc nào cũng thương ba má của anh như là ba má của mình vậy anh xin lỗi vì đôi lúc anh cũng làm cho em buồn Người ta bảo anh sợ vợ Nhưng họ sai rồi Đó là sự tôn trọng vợ Để giữ gìn hạnh phúc của chúng mình Em và các con là động lực giúp anh Cố gắng nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống Phan Sĩ Kiệt Đọc thơ của con mình xong rồi cô cảm nhận thế nào cô? Thấy cảm động mà tôi nghiệp con mình cũng thương con mình Có bao giờ con dâu cô tổ chức sinh nhật cho cô lần nào chưa không chưa có món quà nào tặng cho cô chưa nó cũng sắm quần áo với túi sách rồi cho mình đi ví dụ mình có công chuyện hay là mình đi du lịch hay mình đi đâu á thì dạ. có rồi đi hồi vậy cũng sắm cho mẹ cái này cái kia nhưng mà ừ. nó giá trị nó cũng bình thường thôi chứ nó ừ. không có giá trị cao chưa bao giờ có gì thì cao đúng không tại sao không tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng lần nào hết chị? cũng trong bụng cũng có từng nghĩ là con, con sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ anh tròn 55 tuổi ờ, mừng thọ cho mẹ ừ. nhưng mà em không biết mẹ năm sáu tuổi luôn rồi <laughs> qua 55 rồi năm sáu tưởng mẹ năm bốn không à trời đất ơi vậy là mình nhớ lộn năm hả dạ <laughs> lộn năm thôi giờ sẵn đây á con dâu á nó có món, món quà bất ngờ tặng mẹ bây giờ mẹ đứng lên đi con dâu nói gì với mẹ đi nãy giờ không dám cầm nhờ chú quyền linh đó ờ, đợt á lần á mẹ có chứng nhận á cái mẹ đi ra ngoài sau làm ruộng á rớt mất cái hộp cái mẹ vô mẹ tiếc á mẹ nói ờ, mẹ tưởng là cái hộp đó là như hộp sòn á mẹ tiếc lắm mẹ nói để mày ra kiếm lại con nói ờ, trời ngồi ruộng mày kiếm sao mà kiếm được không có đâu trong bụng nói giờ mà có điều kiện là con sẽ đi mua liền cho mẹ em chỉ nghĩ đúng bụng thôi mà ừ, tết bên này con nhớ hoài cái cái đó luôn bây giờ con mua mua chứng nhận tặng mẹ chiếc nhẫn hộp bự hơn cái hộp của mẹ nữa Đeo cho mẹ đi Mẹ cảm ơn con Đẹp lắm Và ngày hôm nay Con dâu cũng muốn tổ chức sinh nhật Nhân ngày mẹ 56 tuổi Wow Happy birthday to you ờ, Nhân cái ngày hôm nay có dịp á Nên là con ờ, chúc mẹ là giữ gìn sức khỏe thì lúc nào mẹ cũng lo cho tụi con Mẹ không có lo cho mẹ hết bao giờ con muốn ờ, nói với mẹ là con nợ mẹ muốn lời cảm ơn mà con không dám nói mẹ đã hy sinh cho con ờ, lúc mà con bị như vậy á con nghĩ là nhiều gia đình khác thì khó khăn lắm nhưng mà không ngờ mẹ giấu ba giấu hết để cho con cưới về đàng hoàng luôn sáng hôm nay có bánh sinh nhật rồi chắc cô mình ước một cái điều gì đó đi cô ha cảm ơn dâu là cũng mong ước là sau này dâu nó trở về nó ở lại chung với mình đó cho gia đình hạnh phúc rồi yeah. Dạ chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha